ở trong video này là tôi hướng dẫn các bạn là cách chúng ta thêm à, thẻ ngân hàng hoặc là thêm ví Momo hoặc là tài khoản VNPay nhé vào tài khoản quảng cáo Facebook của mình đầu tiên các bạn hãy truy cập vào con via hoặc là truy cập vào tài khoản quảng cáo của mình các bạn nhé thì bạn bấm vào đường link là gì facebook.com này gạch chéo này gạch chéo này ads này ừ, ads các bạn nhé ads manager nhé manager nhé manager là chúng ta đã truy cập vào trình với quảng cáo rồi đây là một cái tài khoản à, mới bạn nhé thì bây chúng ta sẽ thêm thẻ ngân hàng như sau này có hai cách này khi mình mở ra nó có phần phần thêm phương thức thanh toán luôn các bạn cũng được nhé thì bấm thêm phương thức luôn thì là đối với những anh chị em này những cái tài khoản via những cái tài khoản facebook hoặc là những con via khi các bạn truy cập kiểu này thì nó không hiển thị chữ thêm phương thức thanh toán thì như thế nào các bạn bấm vào dấu ba gạch này vào đây các bạn này mình sẽ bấm vào phần lập hóa đơn các bạn nhé rồi sau đó mình sẽ bấm vào phần gì phần cài đặt thanh toán này và mình kéo xuống một phần là phần thêm phương thức thanh toán nhé mình bấm thêm này ở đây chúng ta có ba phương thức thanh toán chính đó là gì thẻ tiến dụng này nếu bạn có thẻ visa hoặc mastercard debit các bạn nhé visa debit nó gọi là thẻ gì thẻ các bạn nạp tiền vào mới tiêu ấy các bạn nhé rồi ở cái pha hàng số 2 là ví điện tử momo nếu các bạn có ví momo thì các bạn bấm vào ví momo và các bạn có một cái tài khoản là VNPay nhé bây giờ Việt Nam có thằng VNPay cũng rất hay thì ở trong video này là tôi hướng dẫn bạn là gì cách chúng ta bấm vào phần ví điện tử Momo thì như nào thì bấm vào chọn ví Momo này mình bấm tiếp tục này trước khi khi chúng ta bấm vào phần phương tiện tính toán nó hiện ra một cái bảng nó tên là gì tên là là bạn nhập cho tôi là gì cái phần múi giờ nhé phần múi giờ là các bạn nhập là Hồ Chí Minh Việt Nam đấy và GMT cộng bảy nhé bạn nhớ nhập giúp tôi nhé đó, và đơn vị thanh toán là đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng đó, do này cái tài khoản này là, là tôi mở không có thì đối với tài khoản của các bạn khi bạn mở ra bạn nhớ chọn cho tôi nhé đơn vị là Việt Nam đồng tiếp theo đến phần mã số thuế nếu như anh chị là <coughs> không có mã số thuế thì bỏ qua đấy mã số thuế là, là mã số công ty của bạn đó, bây giờ thì bấm vào bỏ qua đi thì thằng Facebook nó sẽ tự động trừ tiền cho bạn nhé tự động uh, trừ tiền và nó tính thuế cho các bạn à, số tiền muốn nạp bây giờ tôi sẽ nạp 100 ngàn thôi 100 ngàn đồng đối với khoản mới mình làm 100 rồi 100 ngàn đồng bạn nhé 100 nghìn đồng rồi bấm tiếp tục này Momo đây rồi cổng Momo thì bây giờ là bước tiếp theo là các bạn là hãy truy cập vào cái app Momo trên điện thoại của mình này hãy truy cập vào nhé rồi sau đó các bạn này, ở trên app điện thoại của mình đây tôi sẽ mở app điện thoại cho các bạn xem này tôi sẽ mở app cho các bạn xem nhé rồi tôi sẽ mở app uh, Momo trên điện thoại này tôi chọn là uh, Momo Momo rồi ở trên app Momo thì uh, ở trên app Momo này nó ở hàng đầu tiên nó có phần gì QR thanh toán thì mình bấm vào QR thanh toán này mình sẽ di điện thoại này vào điện thoại này nhập mật khẩu nhá nhập mật khẩu thì tôi nhập lại này rồi đã hiểu ra mình sẽ bấm gì phần quét mã vào đây, quét mã ở phần giữa này có chữ quét mã này Đấy, tiếp tục là cho trường máy ảnh này bấm ok này Momo muốn truy cập camera của bạn này bấm ok rồi tôi sẽ quét trên màn hình điện thoại này rồi bây giờ mình sẽ thanh toán là gì xác nhận 100.000 đồng nhập về mật khẩu này rồi mình đã đạt được thành công các bạn nhé và như vậy là gì tôi đã hướng dẫn bạn nạp tiền thành công vào ví Momo ở trên tài khoản Facebook này đó bây giờ các bạn đợi một chút này và nó trừ tiền rồi và mình sẽ bấm phần xong ở trên màn hình gì máy tính này rất tuyệt vời ok như vậy là gì tôi đã hướng dẫn các bạn là cách chúng ta thêm phương thức thanh toán đó là ví Momo à, ờ, vào trong cái tài khoản quảng cáo của mình đó thì các bạn gì thì các bạn hoàn toàn có thể làm theo cách của tôi bằng cái video hướng dẫn này đó khi bạn chạy hết tiền thì các bạn bấm nạp thêm tiền các bạn nhé thì tài khoản này là tài khoản trả trước nó quỹ trả trước này quỹ tại sao là khi anh chị em mình gì nạp tiền vào mới quảng cáo được thì rất may mắn là tài khoản này thì là tài khoản rất hay còn nếu trả sau là cái tài khoản mà anh chị em mình có thể nợ tiền được nó có ngưỡng nhé và khi đến cái ngưỡng đó các bạn mới phải tính toán ok chúc các bạn thành công xin chào hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi